Phần 1. Ở phần kiến thức, cô và các con cùng tìm hiểu nội dung qua bài toán. Cô có 8 quả cam, chia đều cho 4 em. Vậy theo các em, mỗi bạn sẽ được bao nhiêu quả cam? Mỗi bạn sẽ có số quả cam là 8 chia 4 bằng 2 quả cam. Như vậy, các con đều thấy rằng có 8 quả cam, chia đều cho 4 em thì mỗi em sẽ được hai quả cam. Chúng mình tìm ra kết quả bằng cách lấy 8 chia cho 4 bằng hai quả cam. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu tiếp. Cô có bài toán sau. Cô có ba cái bánh bằng nhau. Chia đều cho bốn em. Hỏi mỗi em sẽ được bao nhiêu phần của cái bánh? Cũng giống như ở bài trước. Ở bài toán này, các con sẽ cùng được tìm hiểu. Cô có ba cái bánh bằng nhau. Chia đều cho bốn em. Hỏi mỗi em được bao nhiêu phần của cái bánh. Chúng mình sẽ tìm xem mỗi bạn sẽ được bao nhiêu phần cái bánh bằng cách như sau. Ta thực hiện phép tính chia 3 chia 4. Nhưng vì 3 lại không chia cho 4 vì vậy, chúng mình phải làm như sau. Chúng ta sẽ lấy mỗi cái bánh, chia thành 4 phần bằng nhau, rồi chia mỗi bạn một phần. Như vậy, mỗi bạn sẽ được 1 phần tư cái bánh cho một lần chia. Cô sẽ có 3 cái bánh. ba cái bánh này bằng nhau. Mỗi cái bánh cô chia thành 4 phần nhỏ bằng nhau. Cô chia cho mỗi một cái bánh này cho một bạn, mỗi bạn được một phần. Sau 3 lần chia, cô sẽ được như sau.